Người có tiêu ôn ơi, con sợ quá à, con không muốn chích người đâu. Con cũng vậy nữa, con hứa con sẽ ngoan, đừng chích con đau lắm. Sao tụi con hay vậy? Có gì đâu mà sợ, chích ngừa vậy mới không còn bị bệnh ghẻ, bệnh tiêu chảy nữa chứ. Con sạch mà người Cathy ươn, ở nhà con ngày nào cũng tắm chung với anh Red Catimo, làm sao ghẻ được. Bệnh ghẻ này là đề phòng con, nằm ở dưới đất, con vi trùng ghẻ nó lây lên người con. Vậy nếu con chích ngừa là người Catiun cho con nằm dưới đất thoải mái luôn đúng không? Đúng rồi, Misu giỏi lắm. Vậy chích ngừa cho con liền đi. Còn con sao Abu? Giờ con muốn nhai dép của Tiun thì phải chịu chích ngừa để không bị tiêu chảy chịu không? Không chịu, con đâu có thích nhai dép, con chỉ muốn nhai dài thôi. Ok, cho con nhai dày luôn. Dạ, vậy thì con ok liền, không sợ đau nữa. <laughs> Ui da, đau quá người cách thì ưa ơi, chích gì nhiều quá vậy Cố gắng làm em đi Miso, còn chích hai lần nữa thôi à Không phải đâu Abu, tới lượt con đó Trời ơi, cô suy nghĩ lại rồi, cô không chích đâu nha Hi hi hi, mừng quá vậy là Miso không cần phải chích nữa, ráng chịu đau đi Abu Vì anh thích nhai giày của người cá ti ươn mà Được rồi, thôi đành chịu vậy Trời ơi sao đau quá Tôi cắn ông bây giờ bác sĩ À ngoan đi con Còn chích một lần nữa thôi Để tôi nói bác sĩ nhẹ tay cho